càng ngày càng nhiều người tin tưởng luân hồi chuyển thế, mà liệu pháp hồi về tiền kiếp Past Life Therapy vận dụng khái niệm luân hồi tiến hành chẩn đoán điều trị những năm gần đây nhận được sự chú ý của các nơi. Mời quý thính giả cùng tâm linh cuộc sống tìm hiểu bí ẩn về luân hồi nghiệp báo ngay sau đây. Bé trai đái dầm mỗi ngày, kiếp trước thích dùng hình pháp ngâm nước. Ega Case là nhà tiên tri chứ danh thời cận đại của nước Mỹ. Ông là một tín đồ cơ đốc giáo, cũng là một người có công năng đặc dị, sĩ trích. Ông ta có thể ở trong trạng huống tựa như giấc ngủ, lấy một loại trạng thái nhập định, xuyên qua thời không, nhìn thấy kiếp trước của người bệnh, giải đọc nguyên nhân gây bệnh của bệnh nhân, đồng thời tăng thêm trần trị. Ega Case lấy năng lực đặc thù trị hết cho đông đảo bệnh nhân, ông ấy lưu lại một số lượng lớn tư liệu án lệ chẩn đoán điều trị bệnh, trở thành tài liệu quý hiếm cho rất nhiều nhà khoa học nghiên cứu. Trong án lệ ghi chép một đôi vợ chồng mang theo đứa con 11 tuổi của họ đến cầu xin Ega Case chữa trị. Đứa bé trai lên 2 tuổi mỗi ngày đều đái dầm. Lúc 3 tuổi, cha mẹ bắt đầu đưa con chạy chữa, từ đầu đến cuối không thấy khởi sắc. Họ trăm phương ngàn kế tìm thầy thuốc các nơi, thậm chí khoa tâm thần đều xem bệnh rồi. Thẳng đến lúc đứa bé 10 tuổi, vẫn đái dầm như cũ không dừng, cha mẹ không còn cách nào khác. Ega Case tiến hành giải đọc kiếp trước của cậu bé, trong quá trình trị liệu, Cảnh sẽ hiểu rõ được cậu bé vào thế kỷ 16 đến thế kỷ 17, nguyên là một giáo chủ giáo hội nước Anh. Trong lúc tra hỏi phạm nhân, anh ta luôn luôn thích dùng hình pháp ngâm nước áp dụng với phạm nhân, cũng tức là đem phạm nhân buộc chặt vào một mặt ván ở bên cạnh ao, sau đó bắt đầu đem người thả xuống nhanh chóng xuyên vào nước lạnh trong ao. Theo giải đọc của Cảnh, tội nghiệp mà đứa trẻ kiếp trước tạo ra tại kiếp này trên thận đánh lên ấn ký, cậu ta nhất định phải tiến hành hoàn trả điều này bởi vậy kiếp này có tật xấu đái dầm. Sau khi tìm được căn nguyên của nghiệp lực sinh ra, có hy vọng chỉ hết bệnh. Thế là, lúc đứa trẻ chìm vào giấc ngủ ban đêm, cảnh mời cha mẹ đứa trẻ ngồi ở bên giường, bắt đầu nhiều lần lặp lại đoạn này. Con là người nhân nghĩa thiện lương, con luôn luôn là người biết suy nghĩ, khiến tất cả mọi người vui vẻ, cũng hết sức trợ giúp mỗi một người bên cạnh mình. Ý niệm chính hướng khơi gợi đứa trẻ quay về bản tính chân thật của mình, thành tâm tỉnh ngộ hối cải cho ác nghiệp mà kiếp trước tạo ra, tìm về thiện tâm và từ bi bản nguyên. Vào lúc ban đêm, đứa bé trai nhiều năm qua lần đầu tiên không đái dầm, vượt qua một đêm ngủ ngon khô giáo thoải mái. Mẹ của cậu ta liên tục mấy tháng tăng cường ý niệm chính hướng đối với cậu ta, cuối cùng cậu bé hoàn toàn khỏi bệnh. Cậu ta từ đây rực rỡ hẳn lên, không chỉ có tính cách khiến người khác yêu thích, cực kỳ khoan dung với mọi người, lại nhiệt tâm với sự nghiệp công ích vô tư dâng hiến. Đứa trẻ sợ hãi tiếng vang cực lớn, kiếp trước bị thương trên chiến trường. Đứa trẻ nhỏ tuổi sợ tiếng nổ, sợ lửa hoặc là sợ nước, đây là kinh nghiệm rất nhiều bậc cha mẹ đều từng có. Caon Bowman thân là một người mẹ, bởi vì mắt thấy đứa con nhỏ dê luôn trong tình trạng đột nhiên người bị giam hãm trong cảm xúc cực kỳ sợ hãi, cảm giác vô cùng bất an. Lúc C 5 tuổi, lễ quốc khánh năm đó, Lúc tiếng pháo nổ cực lớn và khói lửa bay lên không trung, C không vui vẻ nhiệt tình thưởng thức giống những năm qua, mà bắt đầu điên cuồng khóc lớn. Thẳng đến khi Calo dẫn cậu bé trở về nhà rời xa tiếng nổ, cậu mới dần dần bình tĩnh trở lại. C khắc thường làm cho Calo 10 phần không hiểu, bởi vì cậu vốn là một đứa trẻ lớn gan nghịch ngợm. Về sau, lúc dê đang bơi lội bên cạnh ao nghe được tiếng vang cực lớn do nhảy cầu phát ra, chứng sợ hãi lần nữa bộc phát. Carlo đang lúc không biết làm thế nào, một người bạn theo việc trị liệu bằng thôi miên đề nghị để đứa trẻ thử phép thôi miên quay lại kiếp trước sau khi để cậu ta tiếp nhận thôi miên nhìn thấy những việc xảy ra ở kiếp trước của mình. Carlo vạn vạn lần không ngờ đến, C sau khi nhắm mắt lại, liền mở miệng nói mình là quân nhân trưởng thành, sau lúc trốn ở tảng đá nhằm hướng kẻ địch mà bắn, bốn phía là khói và ngọn lửa, tiếng vang ầm ầm. Cổ tay phải của cậu bị trúng đạn, vết thương đang chảy máu, cậu còn miêu tả đủ loại cảm xúc cùng buồn khổ của bản thân ở trong chiến trường. Chê tự kể lại sinh động như thật, tựa như thân ở trong cảnh ấy, kia là một đứa trẻ 5 tuổi không có khả năng trải qua và thể nghiệm. Điều khiến Calo cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là C miêu tả chỗ bị thương ở cổ tay phải, chính là chỗ mà cậu từ lúc còn mang tá lót liền không ngừng phát sinh bệnh mẩn ngứa, cậu ta thường xuyên tóm cái chỗ kia đến rách ra chảy máu, vì phòng ngừa cậu cào nát cổ tay, calo thường quấn lên băng vải. Thầy trị liệu nói cho C, trong quá trình luân hồi chuyển thế, có khi chúng ta là binh sĩ, nhất định phải trên chiến trường giết chết người khác, có khi chúng ta bị giết. Cái này sẽ không bị thần tiên ma quái hỏi tội. Thế là, sự sợ hãi tiếng nổ lớn của C liền biến mất, mấy ngày sau, bệnh trên cổ tay cũng không thấy tung tích. Sinh mệnh có luân hồi, dùng thiện đối đãi với người khác tựa như đối đãi với bản thân mình. Calo tự mình trải qua, khiến bà bắt đầu sinh ra hứng thú đối với nghiên cứu luân hồi ở trẻ nhỏ, từ đó về sau vài chục năm. Bà tận sức thu thập và chỉnh lý án lệ luân hồi ở trẻ nhỏ, cũng hoàn thành hai bản sách kiếp trước của đứa trẻ nhà tôi và trở về thiên đường, bán chạy trên khắp toàn cầu. Từ đây, Calo đối với sinh mạng và tử vong càng có nhận biết thâm sâu. Sinh mệnh con người không chỉ một đời, sau khi người đã chết, linh hồn còn sống, còn có thể lần nữa chuyển sinh thành người. Nhân sinh tựa như một sân khấu, mỗi một kiếp người tựa như đóng vai nhân vật khác nhau trên sân khấu. Con người phải dùng thiện đối đãi với người khác, tựa như mình cũng hy vọng được người khác thiện đãi như vậy. Sau khi luân hồi chuyển sinh, vì sao hầu hết mọi người không nhớ được tiền kiếp? Con người rốt cuộc có kiếp trước và kiếp sau hay không? Nếu như có, vì sao rất nhiều người trên thế gian lại không có ấn tượng về kiếp trước của mình. Càng không biết bản thân mình sau khi chết đi về đâu. Điều này có lẽ phải hỏi đến thần Mạnh Bà. Theo sử sách ghi chép, Mạnh Bà sinh vào thời Tây Hán, thuở nhỏ đã đọc kinh điển Nho Gia, đồng thời thành kính niệm tụng kinh Phật. Bà lúc tại thế đã tu luyện đến cảnh giới phàm là những việc qua rồi thì không nghĩ, việc chưa tới không lo, có thể nói là trong tâm không có tạp niệm, chỉ là một lòng một dạ khuyên người ta không nên sát sinh mà nên ăn chay. Mãi đến năm 81 tuổi, bà trông vẫn đồng nhan hạc phát, tóc bạc trắng như lông hạc, nhưng da hồng hào như y đồng, vẫn giữ nguyên là đồng trinh, được người đời gọi là bà Mạnh Bà. Về sau, bà đến một ngọn núi lớn để tu hành, đồng thời đắc đạo thành tiên. Đến thời kỳ Đông Hán, trong thế gian có một số người biết về nhân quả kiếp trước cũng thích trêu đùa trí xảo, thuật số, khiến nhiều người thế gian nhận rằng là thân nhân kiếp trước làm nhiễu loạn thế gian. Vì để tránh sự việc này phát sinh, Thượng Thiên ra sắc lệnh cho Mạnh Bà làm thần U Minh, cho phép tuyển chọn quỷ lại cho bà sai khiến, đồng thời xây dựng tỉnh Vong Đài, còn gọi là đình Mạnh Bà. Những quỷ hồn trong điện thứ 10 nơi âm phủ sắp chuyển sinh thành người sẽ được giao vào tay thần Mạnh Bà, mạnh bà sẽ cho họ uống canh mạnh bà. Sau khi uống xong chén canh này, những yêu hận tình thù từ kiếp trước liền sẽ bị xóa sạch sẽ, họ lại lần nữa tiến vào danh, lợi, tình trong cõi hồng trần, từ trong huyễn hoặc mà đi tìm con đường chân chính phản bổn quy chân. Phàm là những nam nữ quỷ hồn bị đưa đến chỗ mạnh bà để chuyển sinh, đều phải uống canh mạnh bà, bất luận uống nhiều hay uống ít. Nếu như có quỷ hồn xào trá giả hoạt không chịu uống thì dưới lòng bàn chân của nó ngay lập tức sẽ xuất hiện câu đao ngăn trở hai chân, đồng thời có ống đồng sắc nhọn đâm xuyên yết hầu, ép buộc uống hết. Canh mạnh bà còn gọi là canh mê hồn, là một loại canh giống như rượu mà không phải rượu được chế thành từ các vị thuốc ở trần thế. Canh mạnh bảo phân thành năm loại vị gồm ngọt, đắng, cay, chua, mặn. Dược lực còn có thể mang đến dương gian. Người nào bởi vì nhớ nhung quê hương dẫn đến tổn thương tỳ mà chảy nước bọt hoặc bởi vì vui nhiều cười nhiều mà đổ mồ hôi hoặc bởi vì lo lắng nhiều mà chảy nước mắt hoặc vì giận nhiều mà rơi lệ hoặc vì hoảng sợ mà chảy nước miếng tùy theo bệnh mà dùng một phần, hai phần, ba phần. Tương truyền, sau khi uống canh mạnh bà, với người làm việc thiện ở đời, có thể khiến cho mắt mũi lưỡi tai và tứ chi so với trước đây tinh hơn, sáng hơn, mạnh hơn, khỏe hơn. Người làm ác thì khiến cho thanh âm, thần trí, hồn phách, khí huyết, tinh thần không ngừng tiêu hao, dần dần mỏi mệt suy yếu. Mục đích là khiến cho người đó biết cảnh giác, sám hối, sớm quay về với việc thiện. Sau khi quỷ hồn uống xong canh mạnh bà, liền có sai nhà dưới âm phủ dẫn họ ra từ thông đạo, đẩy lên cây cầu nổi khổ trúc bệnh bằng dây gai dưới cầu là khe núi có nước đỏ chảy ngang. Từ cây cầu nhìn về phía trước, trên mỏng núi đá đỏ ở bờ bên kia có bốn hàng chữ lớn cỡ chừng cái đấu, viết rằng Vi nhân dung dị tố nhân nan Tái yếu vi nhân khủng cánh nan Dục sinh phúc địa vô nạn xứ Khẩu giữ tâm đồng khước bất nan Tạm dịch Là người thì dễ nhưng làm người khó lại muốn làm người sợ càng khó. Muốn sinh phúc địa không có nạn, khẩu tâm đồng lòng chẳng khó khăn. Khi các quỷ hồn đang canh chừng, thì bờ bên kia nhảy ra hai con quỷ lớn, đẩy bọn họ rơi vào dòng nước đỏ chảy ngang. Người mà căn khí đạo hạnh ít sẽ vui mừng vì có thể may mắn đắc thân người. Người mà căn khí đạo hạnh lớn thì bi thương khóc lóc, hận lúc còn sống không tinh tấn tu hành, cho nên không thể dứt bỏ được sự thống khổ của nhục thân. Còn thấy những quỷ hồn nam nữ, căn cứ theo nhân duyên của từng người, lần lượt đầu thai vào các ngôi nhà khác nhau, chờ đợi chuyển sinh. Trong chương canh mạnh bà thuộc cuốn ngô hạ ngạn giải của Vương Hữu Quang người đời Thanh, còn có một phiên bản khác về việc mạnh bà cho quỷ hồn chuyển sinh uống canh, kể rằng Con người sau khi chết, đầu tiên phải đi qua mạnh bà trang rất đông sai nhà âm phủ áp giải quỷ hồn đi từ bên ngoài bức tường mạnh bà Trang đi ra, đến điện Diêm Vương để tiếp nhận thẩm phán. Phàm là những quỷ hồn được phán chuyển thế đầu thai, thường là từ mạnh bà Trang trở về nhân thế. Cổng mạnh bà Trang có một lão bà bà đứng ở đằng kia gọi người tới, bước lên bậc thang, tiến vào bên trong, chỉ nhìn thấy giường cột chạm trổ, những cột đá xây màu đỏ, còn có châu ngọc làm thành rèm và chiếc bàn lớn chạm ngọc. Đợi sau khi quỷ hồn tiến vào trong phòng, lão bà bà liền gọi ba người con gái xinh đẹp đến, theo thứ tự là Mạnh Khương, Mạnh Dung và Mạnh Qua. Ba người đều mặc váy đỏ và tay áo buông thóng màu lục, dùng lời nhỏ nhẹ gọi Lam Quân, còn lấy tay phủ nhẹ chiếc chiếu mời người đến ngồi xuống. Sau đó, A Hoàn liền dâng lên nước trà. Ba nữ tử thân mật mời trà, tiếng vòng ngọc len keng giòn vang, từng đợt hương thơm kỳ lạ ào đến. Trong sự ân cần như vậy, rất khó cự tuyệt không uống. Quỷ hồn uống xong ngụm thứ nhất, liền cảm giác mát lạnh vô cùng, không khỏi uống một hơi cạn sạch. Uống đến gần hết mới đột nhiên phát hiện có khoảng một muỗng canh bùn. Lại ngước mắt nhìn, phát hiện ba cô gái xinh đẹp và lão bà bà đều trở thành bộ xương khô, giường cột chạm trổ cũng thành gỗ mục, hơn nữa không mảy may nhớ được bất kỳ chuyện gì của kiếp trước. Quỷ hồn trong lúc kinh hoàng, bỗng nhiên sụp xuống đất khóc lớn, biến thành một đứa bé cái gì cũng không đều biết nữa. Đương nhiên, trong thế gian vẫn có một số người sau khi chuyển sinh vẫn nhớ rõ được kiếp trước. Đó là bởi vì họ hoặc bởi vì một cơ duyên nào đó mà không uống canh mạnh bà hoặc là uống rất ít. Ngoài ra, đây có lẽ cũng là sự an bài của thiên thượng, tức là thông qua sự hiện thân của họ để nói cho thế nhân còn đang trong biến mê rằng